đã các bạn có hàng ơi anh em ơi có hàng rồi ha ha ha cá chép chưa to nè đã chưa đồ ơi sáng giờ nó đâu hả không ăn là nó không có vô bực lên được kỹ không hơn kỹ á không không này không không này nhé các bạn ơi em mình à, đăng ký thử cho các bạn xem nha bảy trăm bảy mươi gram ừ, được ký không phẩy bảy dạ, cũng được các bạn đây không à, con này được uh, 770 gram các bạn ok nè gần 8 lượng tám lượng <laughs> có được rồi chống cháy chống cháy các bạn ơi chống <laughs> cháy đã ghê anh kéo dây o sướng ghê á <laughs> hôm nay à, trời rất là gió các bạn gió rất là nhiều luôn á, được con cá này là coi như là mình mới bắn lắm rồi đó nếu như người ờ, câu ờ, ở đây đã ngón nên được cái chép này là quá ok các bạn ơi thấy không thời tiết hôm nay ờ, trời bão sao á gió gió nhiều lắm đây là con chép này là mình thấy là ok nhất trong ngày hôm nay mình mình rồi đã các bạn ơi không có niềm vui gì hơn là lên được hàng à, hàng hàng chép các bạn đây là mồi mình làm ngày hôm qua nha mồi à, đặc trị cá trâu cá chép xong hồi đập mình đã làm ngày hôm qua cho bạn xem thành phần trồng thêm thì mình hôm qua mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi đây là mùa này mình đã làm luôn mình không cần ủ nha thôi cho em vô trong giỏ là ok các bạn ơi đây đã chưa đã chưa đã chưa đã các bạn cho nó tí uh, ờ, gọi là hưởng một chuyện các bạn ơi cá kéo đằng xe cho nó hứng thú chút chứ mình đợi sáng giờ rồi chứ chưa con con cá nào mà nó kéo đằng xe hết các bạn thì cho nó kéo đằng xe xíu cho nó có hứng thú chắc mình nghĩ à, một là cá trôi còn hai nữa không thì à, cá chép các bạn đấy đó, nó mới bước hai hai đường lên xe cho các bạn à, các bạn ăn xem rồi đó đó nó tuột tuột luôn cái cây xuống kìa đã chưa đó nó tuột luôn cái kia xuống rồi mình thử à, để đợi xíu nữa để kéo lên xe xíu cho nó vui phải các bạn đó các bạn ơi rồi thành công <laughs> Đây. giờ này là chiều tối rồi được con này là quá ok rồi một cặp rồi còn cá chép dễ thương chưa bằng ba con bằng giá bạn chọn con nào <laughs> ba con bằng giá nè chọn con nào đây là mồi à, đặc trị cá chép sông hồ độc nha các bạn mồi mình đã đăng à, trên kênh à, ngày hôm qua nè ê video các bạn thôi các bạn đã xem video này của mình nha các bạn nếu thấy thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để uh, theo dõi những video tiếp theo của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau chúc các bạn uh, làm bài mồi của mình uh, câu được thật nhiều cá chép nha các bạn và đừng quên chia sẻ mồi này với lại cao người nha xin chào hẹn gặp lại cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.